thì ngày hôm nay thì ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng cả đề cả lô thì ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng quá là tuyệt vời rồi hai ngày hôm nay thì chúng ta đều ăn được cả lô cả đề anh em nhé <clears throat> ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được cái dàn đề là bốn số là con 80 đây và ăn được bạch thủ lô là con 90 quá là tuyệt vời rồi phải không ạ Zalo của chúng ta đây ngày hôm qua của chúng ta thì cũng ăn được con đề 15 trong cái dàn ba số ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục ăn được con đề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 Ờ, tham khảo trên kênh mà ngày hôm nay anh em nào mà ăn được cả đề 80 và ăn được con bạch thủ lô 90 cũng để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé để mình cố gắng chia sẻ được những cái đường cầu nó chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người vào bờ thì cũng gần Tết rồi nên là anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta liên hệ với số Zalo cho mình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì trong buổi uh, tối ngày hôm nay thì mình lại đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lui của chúng ta chỉ có bốn số để chúng ta lui tuần thì ờ, anh em cũng để ý luôn đây cho mình này thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em Nói chung là cái đầu tuần của chúng ta thì quá là mỹ mãn rồi phải không ạ Thứ hai hàng tuần anh em nhé Ở giải nhì của chúng ta này chúng ta có đề lui tuần của chúng ta bộ đề 24 đề lui tuần thứ hai bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình em nhé thứ hai ngày 14 tháng 11 thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên chúng ta không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 92 thì chúng ta đã ăn được con đề 92 này trong bộ đề 24 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 21 tháng 11 của chúng ta thì có bộ đề 14 anh em nhé Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696 để chúng ta lôi tuần thứ hai ngày 21 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 96 thì chúng ta đã ăn được con 96 này trong bộ đề 14 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai tuần thứ sáu đề về 19 thì chúng ta ăn tiếp con 19 này thứ bảy 96 nữa này thứ hai ngày 28 tháng 11 của chúng ta thì chúng ta có bộ đài 12. Bộ đài 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676. Để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 28 tháng 11. Ngày đầu tiên không ăn này. Ngày thứ hai đề về 12 thì chúng ta đã ăn được con đề 12 này trong bộ đề 12 tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ bảy này đề về 76 thì chúng ta cũng ăn được con 76 này trong bộ đề 12 anh em nhé thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì nó đều ăn về cái bộ thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 này thì chúng ta có bộ đề kép 22 bộ đề kép của chúng ta thì có 22 này 77 này 272 bốn số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 22 thì chúng ta đã ăn được con 22 này trong bộ đề 22 tiếp tục cái đường cầu này khiến xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì bộ đề của chúng ta thì lại báo kép anh em nhé bộ đề 00 00 của chúng ta có 00 này 55 và 050 đường cầu này của chúng ta là báo kép 00 và 55 và cặp 005 thì anh em nào mà trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ hai thì cái cá nhân của mình tí nữa thì sẽ bắt cho em là thêm là cái chạm chín này chạm không để chúng ta lui anh em nhé đó chạm không của chúng ta lui tiếp cho mình trùng cầu thì chúng ta vào đây là cái đường cầu đề lui tuần về đường cầu lô khung của chúng ta thì em để ý luôn đây cho mình này lô khung thì ngày hôm nay quá mỹ mãn rồi phải không ạ ba nháy bạch thủ lô mình vẫn lấy ở cái đường cầu ờ, của cầu đà anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em anh em nào mà chưa hiểu thì mình sẽ giải thích cho thứ hai để chơi cho thứ ba này thứ tư này và thứ năm cặp 7997 khung 3 ngày mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 97 này 97 của chúng ta về giải nhì phải không ạ tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ hai tuần thứ hai ngày 21 tháng 11 thì chúng ta có cặp 464 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 46 anh em nhé 46 của chúng ta về giải 3 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 28 tháng 11 thì chúng ta có cặp 171 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn con 71, 71 của chúng ta về hai nháy. 71 ở giải 3 và con 71, hai con đều ở giải 3 này anh em này. Tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ tư à thứ hai tuần. Thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 22 đi cùng với con 77 ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai này và ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 22 này anh em nhé về thẳng đặc biệt luôn thì theo cái đường cầu của mình test thì có mỗi cái tuần này của chúng ta thì là ăn ngày thứ ba thôi đó tiếp tục khuyên xong thì lại đợi đến thứ hai tuần thứ hai ngày 12 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 00 và 55 thì con 00 ngày hôm nay nó ra rồi thì ngày mai vẫn có thể là rơi lại anh em nhé thì anh em cũng để ý cho mình cặp 55 và 00 này để chơi thứ ba thứ tư thứ năm cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi tuần mới anh em nhé về phần đề lôi tuần thì cá nhân của mình sẽ bắt cho anh em tiếp là cái chạm không này. Thì cái dàn đề của chúng ta thì cái bộ đề 05 của chúng ta thì có 0055 và 050. Lô khung 3 ngày của chúng ta thì cái cặp 00 và 55 anh em nhé. Chơi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Còn đâu anh em nào mà đang xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em kết bạn với số Zalo cho mình đây. Thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi. Thì vào giao lưu với lại anh em ở trên nhóm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 Ngày hôm nay mời anh em nào mà ăn được về phần bạch thủ lô là con 88 ba nháy và ăn được con đề 80 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để mình có động lực chia sẻ được nhiều cái đường cầu lui chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé. Thì một lần nữa thì chúc tất cả anh em ở trên kênh và trên Zalo của chúng ta thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em ngày mai chúng ta rực rỡ và thành công. Hẹn gặp em buổi quay số ngày mai anh em nhé.